lạnh hiu ngồi đây buông nhẹ tiếng thở dài không gian hoang vắng khát khao ai lời kinh tình yêu đêm nung ninh thoáng trong mắt em buồn ngước lên trời đêm hoang vắng thầm ngất đến không kinh ước gì cho chúng ta như ánh trăng tàn trôi giữa không gian tình yêu ngập tràn trong mắt em quạnh hiu ngồi đây buông nhẹ tiếng thở dài không gian hoang vắng khát khao ai đàn im lặng chim giữa đêm lung linh thoáng trong mắt em đùa bước lên trời đêm hoang vắng thần ngất đến công kinh ước xin cho chúng ta như ánh trăng tàn trôi giữa không gian tình yêu ngập tràn trong mắt em